hello anh em nhé thì à, đến với cơ sở của bên Lộc Phúc Tài thì hôm nay Lộc sẽ làm một uh, cái video cho anh em về chơi về bầu cua anh em nhé đó, bầu cua bịp thì nói chung ra trên à, mình thì nói chung cung cấp tất cả các loại đồ chơi cho anh em bầu cua bịp năm 2021 này anh em nhé đó đặc biệt hôm nay Lộc làm cái video clip này chia sẻ cho anh em à, Lộc vừa làm xong một cái thùng camera đó, của khách yêu cầu đặt thùng camera màu trắng anh em nha đó, và thùng sơn nước thì trước mặt hình của em vừa làm xong nó cho ra một sản phẩm là thùng camera ha năm 2021 này cho anh em chơi <clears throat> mẫu mã thì cực chất luôn anh em nhé nói chung ra đủ loại mẫu mã cho anh em chơi từ màu trắng đến màu xanh đó anh em đặt theo yêu cầu đó hoặc là những cái thùng màu vàng <clears throat> đó và kể cả thùng giấy rồi đều có anh em nhé hồi xưa người ta chơi camera thì người ta sạc bằng kim như hôm nay thì cái thùng này thì nó tân tiến hơn đó thì mình sẽ chơi cho anh em sạc bằng từ à, đây là sản phẩm để anh em có thể sạc bằng từ nè ừ. đây là sản phẩm sạc từ anh em nhé. còn cách sạc như thế nào thì anh em mua về thì sẽ có người chỉ cho anh em cách chơi bộ của nó kèm theo cho anh em một màn hình một cái thùng ha, bất kể loại mỏng kích cỡ mẫu mã và kèm cho anh em một cái bộ báo rung báo hai người chơi <coughs> đây là sản phẩm báo rung từ xa sản phẩm này các anh em chơi có thể quay đầu từ 6m quay đầu anh em nhé 6m quay đầu đó 6m là các anh em có thể báo qua một cái rung này cho người trong sòng nó thấy và nó biết được và nó sẽ đánh ra anh em nhé đó là gọi là quấn sinh tả rồi thì bây giờ hộp á thì các em chơi bất kể các loại hộp nào hộp chợ trên thị trường đủ các kiểu anh em nhé bất kể hộp nào không quan trọng mình sẽ bỏ ba bốn loại hộp ra để anh em xem và thực trải nghiệm nha đó anh em thấy không mình bỏ bất kể nói trong hộp nào cũng được bất kể giấy xốp mút hộp làm hộp gì cũng được để có thể chơi qua cái thùng camera này ha đó thì bây giờ mình sẽ bỏ vào sang, sang chính gọi là đánh sang chính đó. khi các anh em không chơi đồ bịp thì tất nhiên các anh em mà quýnh à, sang chính rồi sang chính có nghĩa là quýnh gọi là hên xui ha hên xui thì nói chung là xui nhượng hên chứ không bao giờ mà gọi là hên nhượng xui anh em nhé cái này quýnh à, gà cá gì cái đánh đại anh em nha đó thì hên xui thôi ừ. rồi tôm nay này không tôm nay con này nó gọi là quýnh hay xui bầu gà ha, gọi quýnh hay xui nhưng khi các anh em đã xác định chơi cái thùng camera này là gọi là có tan anh em nên nhớ đã xác định chơi cái này là gọi có tan đó thì bây giờ mình sẽ đánh qua cái màn hình này ha đó mình sẽ nhìn qua cái màn hình này và mình sẽ đánh vài cây cho anh em xem nha đó mình lắc này nè rồi các em nhìn cho màn hình và các em thấy được anh em nha đó như cái này mình thấy là con nai con cua rồi anh em nhé, gà đó nó trong bộ cua mình thấy một con thôi mình đánh chết người ta rồi thì bây giờ mình biết về cái cua hoặc con nai hoặc mình khe cua nai hoặc cua gà đó các anh em thấy không cua nai gà à con cua mình thấy mình thấy con nai con gà anh em nhé. đó, con cua là mình thấy mặt con bên không đó, mình thấy con nào đánh nói chung mình thấy con nào đánh đó nha đó rồi cái này mình thấy con uh, cua rồi anh em nhé. đó các anh em nhìn cho màn hình thử thấy rõ đó thì cái chén này các anh em uống tượng cua cho mình ha camera mà có tan mà tan nói chung cực kỳ là thấy cua tôm gà đúng không mình làm vài chén nữa nha rồi cái này mình thấy rõ luôn hai con tôm luôn anh em đó như cái này mình thấy được hai cái tôm rồi quýnh hai tôm thôi đúng không anh em đó gọi hai tôm thì quýnh tôm đó thấy cái gì đấy ví dụ như anh em chơi hai người một người ở ngoài 6 mét có thể nhìn thấy màn hình ha thì báo hiệu với nhau qua hai cái, cái rung này là người trong sòng sẽ cầm một cái rung này nói chung là thấy con nào thì mình báo từ nhịp rung là canh nhau mà đánh thôi anh em nhé cực kỳ là dễ và đơn giản thôi đó, ăn nhau là ăn nhau cái kỹ thuật anh em thấy không hai con tôm đó, mình sẽ làm hai cây nữa cho anh em xem nha đó như cái này mình thấy là ba con luôn con nai con cua con tôm luôn anh em nhé đó thì mình quýnh một con thôi ha thấy ba con quýnh một con anh em thấy không chuẩn không đã chân ra là xác định phải chuẩn anh em nha đó. thế hệ màu anh em nhé hai con cua đó, ờ, bún nhanh luôn nói chung mình bún nhanh lên em tải hai cua rồi đó cái này thấy không đấy mình chỉ test sơ qua cho anh em về cái sản phẩm gọi là thùng camera bầu cua năm 2021 này đấy thì anh em nào muốn được sở hữu hoặc là muốn làm tất cả các loại mẫu thùng hiện nay trên thị trường thì anh em cứ liên hệ qua lập phát tài 0981 nha 0981 521 749 mình sẽ lại là 0981 521 779 nhé hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là anh em kết nối Zalo để biết thêm về những các sản phẩm cho anh em có thể chơi bầu cua à, và bên mình còn chuyên cung cấp cho anh em bầu cua không tan bầu cua đấu trường bầu cua chống thầy thợ 5 năm bầu cua nặng mặt à, và bầu cua nghe nói chung ra về bầu cua thì bên mình bao cho anh em luôn từ A đến Z ha, từ nhà đến trường luôn đấy thì anh em nhớ xem hết video này đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc tài nhé và đồng thời các anh em không hiểu gì comment hoặc là nhắn tin bên dưới video để có thể mình góp ý cho nhau nha chào anh em chúc anh em thành công